ok bây giờ mình sẽ vào chi tiết uh, cái hộp trà sữa này các bạn nha ok giờ mình sẽ khui ra các bạn nha Con này có gì nha đây mình mở ra coi đầu tiên sẽ có nó chính là sữa bột à, nha sữa bột gọi là trà sữa các bạn thứ hai chúng ta sẽ có là gì đây trà các bạn đó phải có trà nha trà sữa với cái trà thứ ba chúng ta sẽ có gì đây chính là chân trâu à, trâu trắng uhm. à. còn đây sẽ có gì đây tờ nguyên sử dụng uhm. đây đây mình sẽ chút cái nồi à, để mình cho trà với đường vô bạn nha thì ở đây mình như mình cho không hai muỗng trà đi nha cái trà này thơm ra đúng trà phúc long là phải đúng trà này nó mới thơm mà cực kỳ thơm luôn các bạn đó bây giờ mình hẹn giờ mình giờ mình cho hai muỗng trà đi rồi mình sẽ cho hai muỗng đường hai bốn muỗng đường mình nha đó, các bạn muốn ngọt cho nhiều lên đây đường đây nó ra một muỗng nè hai muỗng nè ba muỗng nè bốn muỗng bây giờ mình sẽ thắng đây các nha thắng sau đó mình sẽ cho cái ờ, nước vào các bạn bây giờ mình sẽ chuẩn bị mở lửa nè đó. mình cho 1.000 độ C thôi bạn đó, mình bắt đầu thắng ra me mình nha các bạn thấy không nó lên thơm ghê cái mùi trà giờ bắt đầu thơm mà bắt đầu cái đường cái caramel đẹp luôn các bạn thì ở đây mình sẽ cho tầm khoảng 3 500 ml ờ, nước các bạn nha từ từ các nha ờ, giờ bắt đầu nấu nữa nha giờ mình tăng lửa lên tăng lửa nha à, giờ nước cho, cho nó sôi các bạn ok sau khi nấu được khoảng 3 năm phút bắt đầu mình sẽ tắt bếp bạn nha mình ủ bạn nha rồi đủ nha bây giờ mình đổi bắn con trâu nấu bên trong nha thì trước khi nấu mình sẽ ngâm bên trâu các bạn ngâm khoảng 15 phút thôi được rồi bạn ngâm trước thì mình sẽ ủ ủ sau khi ngâm cũng được nha thì bạn chọn thôi đó cho ít thôi mà không nhiều đâu nha cái này á mình ăn hết ủ ủ các bạn nó cứng lại á cho ít 15 phút qua bạn ra ở cho mình bắt đầu nấu ok các bạn sau khi mình ngâm được 15 phút các bạn nha bây giờ mình sẽ chuẩn bị mình đổ nước này đi và sẽ mình nấu các bạn nha mình sẽ bắt đầu nấu bạn nha đây là cái phần mình đã ngâm các bạn bây giờ mình sẽ bắt đầu nấu bạn nha này cho nước vào thôi bắt đầu nấu nha bắt đầu nổi lên nữa bạn ha lại không kêu nước sôi bắt đầu nổi liền lẹ lắm bây giờ mình sẽ nấu khoảng 5 phút nữa bạn nha sau đó mình sẽ tắt bếp ủ thêm 15 phút nữa cho nó hoàn toàn các bạn để ủ tiếp bạn nha rồi 15 phút nữa bạn nha à, ủ hai phút các bạn nó vẫn còn ấm ấm nóng nóng các bạn là sẽ cho cái sữa bột vào mình nha thì sẽ tan dễ hơn bạn nha ừ, bỏ cái cái xác trà đi ừ. ừ, ừ đó thấy không bạn có thể cho vào cái cây này cũng được em nha nó mình sẽ bỏ sữa vào mình sẽ cho trà vào đó bạn thấy không đó mộc là quá thơm cực kỳ thơm luôn ừ, mình thấy không bây giờ mình cho một sữa bạn bạn nha rất là thơm mà ừ. thơm lắm màu với cà me rất đẹp luôn nha ừ. cho một sữa vào nha ừ. mình sẽ cho tỷ bạn muốn ờ, thường nè, mình cho hai hai muỗng trà sẽ cho hai muỗng sữa là thường là vậy ok còn muốn đặc hơn bạn cho nhiều hơn nha đó uhm, ngon các bạn nhưng mà này mình đổ béo này mình chưa có đủ độ phê bạn ha muốn phê để cho thêm hai muỗng nữa bạn uhm. giờ ok nha đó thì tuyệt vời luôn bây giờ là sẽ vừa có vị béo vị ngọt vị thơm nắng nắng mùi thơm cũng có cùng trà các bạn rất tuyệt vời luôn nè các bạn thấy màu không đẹp tuyệt vời không đó, rất là cân bằng nha nếu mà cho sữa nhiều quá sẽ cái màu không đẹp nha mà cho trà ít quá thì để không mùi thơm trà nhiều ok các bạn ừ, nhớ mà tỷ lệ nha hai trà bốn muỗng đường và bốn muỗng sữa các bạn kỳ ngon luôn à uhm. bây giờ đợi con trâu mình bỏ vô ly bắt đầu uống rồi nha uhm. ok bây giờ tới phần nhân trâu các bạn nha đây mình đã ủ gần 2 phút các bạn bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lọc nha đó nó mềm nữa nó nở này đó rồi à, đục nồi không nó sẽ bị chua luôn nha đó, à, thấy nó nở mềm dẻo luôn nè giờ sẽ rửa các bạn nè nước, nước lạnh đây cho anh cho mình rửa các bạn nha đây đó ừ. rửa cho sạch sẽ các bạn đó. Ừ. sau đó mình sẽ cho chút đường vào ngâm cho nó ờ, ngọt mềm nữa nha mình đã rửa hai bát nước các bạn bây giờ mình sẽ cho cái uh, trong này vô đây các bạn nha mình sẽ cho chút xíu đường vô cho cháu thấm vị ngọt vô các bạn đó. Ừ cho để lâu hơn các bạn nha ừ. một đến hai muỗng đường các bạn nha đó. Ừ. ừ, một hai muỗng đường thì các bạn nha trộn đều lên các bạn nha cho nó tan cái đường ra mà thấm viên trong các bạn ừ, ừ trong sẽ ngon hơn đầy đủ rồi nha có có chai sữa nè có ờ, trâu và có đá và bây giờ mình sẽ cho đá vào các bạn nha đây mình sẽ cho đá vào cái ờ, đi nha mà hết đá nhiều thì nha ừ, các bạn chừng trâu vào bạn nha ừ. rồi mình sẽ cho trà sữa vào là xong ừ. khuấy đều lên bạn nha quá ngon các bạn quá tuyệt vời luôn Uhm. Uhm. quá đẹp cả nhà ơi